một à, cặp nhà xây mới và sổ hồng riêng cũng như là nhà mình thì được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ rồi nha quý vị. Và ở đây thì à, có hai căn, một bộ đôi thì à, phải nói là rất đẹp và tuyệt vời với nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Hà Huy Giáp thuộc phường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 phải nói rất đẹp và tuyệt vời được gia chủ là tặng full nội thất nha quý vị và đường trước nhà chúng ta là một con đường thông lên đến khoảng 8 mét và nhà mình thì có vỉa hè khu vực đường trước nha với căn nhà mình là ngay sau bên góc uh, hai mặt tiền thì uh, cái kênh uh, à, bên góc hai mặt tiền đây thì cũng uh, chủ cũng mới bán rồi bán cách đây khoảng được uh, 2 tuần rồi nha quý vị đấy cái việc căn nhà góc hai mặt tiền này thì bữa trước em cũng quay rồi nhưng mà đã bán rồi cho một uh, anh vị đại gia ở quận 1 và đã mua về đây chuẩn bị uh, là dọn về ở rồi thì à, chỉ còn lại hai căn ở lần sau đây nữa thôi cho gia đình mình khách hàng chúng ta mua một trong hai căn nhà phố này nha quý vị để à, anh chị những cô chú mình lựa chọn cho mình những cái căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý ngoài ra được thương lượng trực tiếp với chính chủ nha quý vị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 rất là tuyệt vời với một vị trí ngay sát với lại mặt tiền đường Hà Huy Giáp luôn. Nhà mình thì à, cách mặt tiền đường Hà Huy Giáp chừng cỡ khoảng 30 m đi bộ mà thôi. Và cũng như là ngay ở sát đường trước nhà mình đây là một con đường thông lên đến 8 m và khu nhà mình là khu dãy, khu phân lô, khu xây dựng đồng bộ như quý vị. Và căn nhà này thì đang được ra bên nhà đất bên em đang chào với một cái giá bán chỉ với giá là 5 tỷ 500 triệu đồng và còn thương lượng cho quý vị. Khách hàng mình chúng ta xem và tham quan lựa chọn ngay cho mình nhé. Một trong những căn nhà siêu phẩm, nhà đẹp và mang phong cách mẫu nhà 2022 và ngay à, vị trí sát bên những các cái trung tâm cũng như là khu vực à, điện máy xanh và khu vực trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị với bán kính của căn nhà mình thì khoảng tầm cỡ 300 à, đến 500 mét thì đầy đủ tất cả những các cái diện nghi nha quý vị với một mẫu nhà phố rất đẹp và tuyệt vời mang uh, phong cách kiểu Cityland và đẳng cấp nằm trên ờ, địa bàn của quận 12, ngay sát bên lại khu vực đường Nguyễn Oanh cũng như là ngay sát bên lại khu vực quận Gò Vấp luôn nha quý vị. Và bên ngoài đây thì ờ, chúng ta sẽ có một cái vỉa hè này, vỉa hè này rộng lên đến khoảng 2 mét nha. Đấy, với ờ, khu vực bên ngoài đây thì gia đình mình chúng ta đậu xe máy ở khu vực bên ngoài của căn nhà và vào bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa cuốn cũng như là sẽ có một lớp cửa nhôm xuyên pha kính cường lực 10 ly này và được gia chủ làm cho gia đình chúng ta với gồm hai lớp cửa nha quý vị, rất là chắc chắn và kiên cố. Và đây là một mẫu nhà đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất cũng như là sofa, bàn ăn và giường tủ, bàn ghế, tivi đầy đủ hết nha quý vị. Một căn nhà phải nói là rất tuyệt vời với à, không gian thiết kế đẹp những các cái chi tiết bên trong của căn nhà mình thì à, rất là sang trọng và tuyệt vời nha quý vị Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, không gian khu vực gara xe hơi. Thì ở đây gia đình mình chúng ta nhà có xe hơi từ 4 đến 7 chỗ thì à, gia đình mình chúng ta đậu xe hơi. Đấy với khoảng uh, gara xe hơi khá là rộng cũng như là khu vực đậu xe máy nha quý vị. Đây là một căn nhà với diện tích là ngang 4m2 và đậu sâu là lên đến 16m và với căn nhà mình xây dựng là một trệt một lửng và lên đến uh, 3 lầu và nhà mình thì lửng là lửng xui như quý vị. Và bên dưới đây thì à, chúng ta sẽ có phòng khách cũng là khu vực uh, gara bên dưới và khu vực đậu uh, xe máy. Đường sau đây thì chúng ta sẽ có cái uh, không gian khu vực phòng bếp của căn nhà mình thì được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn bốn ghế này quý vị. Và có tủ bếp thì được gia chủ là làm những cái chất liệu là gỗ uh, sồi. Và đường sau đây thì chúng ta sẽ có không gian phòng vệ sinh để gia đình mình chúng ta lấy gió cũng là lấy ánh sáng như quý vị. Và có giếng trời đường sau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 và toàn bộ nội thất ở bên trong căn nhà này thì à, gia đình cô chú anh chị mình mua sẽ được gia chủ là để lại cũng là tặng lại cho quý vị mình với những các cái nội thất từ bộ sofa, bàn ăn, giường tủ tivi đầy đủ hết rồi và với cặp nhà đang được gia chủ cần tiền và uh, bán gấp Đấy cũng như là muốn à, bán thu vốn một căn thì uh, hai căn ở đây sẽ có giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương cho gia đình mình. Đấy với căn nhà là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 16 m và xây dựng với một trệt một lửng ba lầu. Hướng nhà là hướng Tây Tây Bắc thuộc ai mệnh theo phong thủy Tây Tứ Trạch. Thì lựa chọn và sở hữu ngay cho mình căn nhà này. Với ngày sát bên với lại đường à, Hà Huy Giáp luôn, ngay cách mặt tiền đường Hà Huy Giáp chừng cỡ khoảng 30 à, đến 50 à, mét đi bộ mà thôi. Với căn nhà mình thì xây dựng rất là đẹp nha quý vị. Full đầy đủ tất cả nội thất và mẫu mới ở khu vực địa bàn quận 12 thì Em nghĩ chắc là sẽ có căn nhà này là rất là đẹp thôi Và giá cũng rất là mềm mại này Với hơn 5 tỷ đồng một xíu Và nhà rất đẹp nha quý vị Và được gia chủ là tặng full nội thất kèm theo nha mọi người Với à, ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 16m Và xây dựng cũng là full nội thất đầy đủ hết rồi Anh chị cô chú mình mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đấy phải nói là căn nhà ờ, đẹp ở trên địa bàn quận 12 Một mẫu nhà phố rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị và di chuyển đến khu vực bên trên đây thì ở à, chúng ta sẽ có cái um, không gian khu vực uh, phòng ngủ đằng trước của căn nhà mình nè quý vị và nhà mình thì có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh có phòng thường giặt và sân thượng trước sau hướng của nhà mình là hướng tây tây bắc nha thuộc ai theo phong thủy mệnh tây tứ trạch thì uh, anh chị cô chú mình lựa chọn ngay uh, cho mình căn nhà này để uh, cũng như là đi xem và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 Đây bên trong đây thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng giường Đấy với căn nhà mình thì ờ, được gia chủ là full nội thất và được tặng giường nha cô chú anh chị Đây phải nói rất đẹp và tuyệt vời nằm trên ờ, khu vực địa bàn của quận 12 Và đường sau thì chúng ta sẽ có cửa sổ để lấy gió và lấy ánh sáng này quý vị Với 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh với ờ, một căn nhà xây mới sổ hồng riêng và mua bán công chứng ngay trong ngày nhé. Cho anh chị, cô chú mình, ờ, khách hàng chúng ta quan tâm thì ờ, nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Và đường trên đây thì sẽ được gia chủ là tặng giường này. Đây, trên này thì sẽ được gia chủ là tặng gia đình thì mình thêm một cái giường ở bên trên. Đấy, cái giường bên trên đây là phòng ngủ số 3 và mỗi phòng ngủ thì chúng ta sẽ có vệ sinh trong có từng ờ, không gian chi tiết vệ sinh bên trong của căn nhà mình nha quý vị và đằng sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng thờ hoặc là sử dụng làm phòng ngủ cũng là bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có một cái khu vực không gian phòng thờ rồi Đấy, bên trên sân thượng đây nha quý vị và cửa thì được cho chú là làm nhớ cái chất liệu là gỗ cam xe và cam xe và một số uh, nội thất khác bên trong căn nhà mình. Lại với uh, bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có được những các hệ thống đèn led này, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình rất là đẹp nha quý vị. Và trên đây thì chúng ta sẽ có một không gian phòng thờ. Đấy, nhà mình thì thiết kế một mẫu phải nói rất đẹp và tuyệt vời. Đấy, khu vực phòng thờ cũng khá là rộng như quý vị. Và đằng sau thì chúng ta sẽ có sân phơi, phòng giặt Đấy, nhà mình thì được đúc kiên cố là một trệt và lên đến một trệt một lửng ba lầu. Đấy, không gian uh, khu vực sân phơi này, phòng thờ, phòng giặt và đầy đủ hết nha. Căn nhà thì uh, được gia chủ là xây mới, thiết kế rất đẹp và full nội thất rất là tuyệt vời. Và một lần nữa thì video của em đến đây cũng kết thúc. Nếu như cô chú anh chị khách hàng mình quan tâm và muốn lựa chọn ngay cho một căn nhà đẹp nằm trên khu vực địa bàn của quận 12 thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem.